Hi everyone, my name is John and today I'm going to help you to do the homework. So let's get started. Chào mọi người nhé, mình là John và hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm homework cuối cùng lesson 5 trong cái khoa học của chúng ta ha. Đây là một âm khó nhất này mình sẽ học đó là âm chờ trong từ nên chờ. Ok. Thì buổi trước thì chúng ta đã học các cái âm là bao gồm là âm r và âm tờ đờ rồi. Cho nên đây là một cái khi mà các bạn đã đầu âm r với cả âm tờ đờ rồi ấy, thì các bạn đọc với âm chờ với cả âm trời nó rất là dễ ha thì mình sẽ bắt đầu nhé đầu tiên âm chờ là một âm vô thanh không có rung cổ họng ha. và giờ là một âm phát âm tương gần gần giống nhưng mà nó rung cổ họng đó đây là một cặp vợ chồng ha và cái bài này thì âm chờ và giờ mình sẽ dẫn đọc nhé đầu tiên thì mình có cái âm chờ đầu tiên chữ màu xanh thì nó phát âm rất là đơn giản mình phát âm chờ trong tiếng Việt sau đó mình bật hơi bật hơi bằng cách là mình nén hơi lại và mình phát âm âm chờ trong tiếng Việt thôi đó. ví dụ này âm chờ trong tiếng Việt mình đọc là chờ thì bây giờ chờ trong tiếng Anh mình đó bằng cách là mình đặt cái lưỡi của mình vào dưới chân răng hàm trên nhé mình chuẩn bị nói âm tờ ấy. nhưng mà thay vì mình nói âm thì mình nói âm chờ ra cho mình và bật ra chờ chờ làm sao sẽ có một cái luồng hơi nó bật ra nhá. âm tiếng Việt này chờ âm tiếng Anh này chờ Đó, mình phải nén được cái hơi á, bật ra ha Đó. này dễ lắm gần như mọi người ai gần như có thể làm được còn thế theo là âm chờ là âm khó nhất âm chờ lý thuyết ha nó là âm nó là âm chờ nhưng mà là rung lên là trộn à, nhưng mà đọc cái này thì sẽ hơi khó vậy thì mình hướng dẫn các bạn đọc đầu tiên các bạn phải đọc được âm số 3 này trước và lệnh buổi trước thì mình đã đọc rồi các bạn có thể ờ, coi cái video hướng dẫn của mình ha buổi trước ha đây cái r à, bằng cách là mình đọc cái âm r nhưng mà mình không đọc là r r r ha mình đọc là r r mình ru rung cái đầu lưỡi lên và r sau đó để mà đọc được em đờ r ấy, âm ờ, hai cái này, này thì khẩu hình miệng của mình nó bắt đầu bằng chữ d và mình nói ra âm r này nhé chuẩn bị nói âm d r thì mình chỉ đặt cái lưỡi và chuẩn bị nói âm đờ thôi nhưng không không nói âm đờ mà mình nói sao âm r luôn r r r làm sao cổ họng mình phải rung và vẫn phát âm được nghe cái tiếng hơi hơi giống âm r nhưng mà nó là r nó nhẹ hơn r đó vậy thì ông nếu mà khó ha, khoảng 10 người thì buổi đầu học ấy, thì may ra hai người đọc được đó nên là cái này luyện cần tiện thời gian ok ờ, và bắt đầu mình bắt bắt đầu vào câu nhé mình cái luyện cái âm khó trước dễ sau ha âm ja ja mình sẽ đọc từ này là từ đây mình sẽ show ha ok vậy mình sẽ có cái từ này ja ja Jane Jane ok mình sẽ không đọc là Zen Zen là sang âm Z rồi nhá, giờ Zen mình không đọc là Yen Yen là sang âm dễ dãi không mình cũng không đọc là trên trên là sang âm chờ rồi mình đọc là Jane cái âm đời giờ này Jane Jen enjoys his edge. Jen enjoys his edge. Nối âm cho nên nối âm hơi khó các bạn có thể tách dạng được. Cái này hơi bị tongue twister, hơi bị cuốn lưỡi ha. Jen enjoys his edge. Chữ edge, chữ edge. mình đọc là edge, edge, ja, ja. Mình không đọc là edge nhé, edge đúng không phải? Age ja jeep jeep jack is driving a jeep jack is driving a jeep job job george có âm r cong lưỡi ha george có âm r cuối từ này rất khó đấy george enjoys his job george enjoys his job ok chữ y phải đọc là e his không đọc là his chữ job đọc là job không đọc là job nhé đọc là a không đọc là o anh mỹ đọc là a không đọc là o ok fridge fridge cái tủ lạnh ok uh, đọc là e không đọc là i không đọc fridge mà đọc là fridge fridge a large cong lưỡi này large large a large fridge a large fridge ok uh, Jane yêu thích công việc và ân nhân yêu thích độ tuổi của anh ấy cái Jack là đang lái cái xe jeep cái ông Job này thì yêu thích công việc của ông ấy một cái tủ lạnh to ha tiếp theo nó âm trời trong tiếng Việt nhưng cũng bật ra là được rất là dễ ai nó đã âm tờ rồi ấy, thì nó âm chờ nó dễ dễ cũng khẩu hình bật ra âm tờ thôi chain chain có âm n âm mũi thì ngân ra chain a chain and a joker a chain on a joker cur cố gắng công lưỡi ha a chain and a joker một cái xích và một cái vòng đeo cổ này cheap âm p bật cuối này cheap rẻ the cheese is cheap the cheese is cheap cái cái cái cheese này phô mai này là rẻ uh, chop chop bằng cái từ cut cái từ chặt nhá chop mình đọc là chop a à, không đọc là o chop nhá chop là anh anh rồi anh đi chop chop thở cuối a cheap chopping board a cheap chopping board ok mình đọc là cheap mình hạ tức là mình cheap chứ mình không đọc là cheap nhưng mình không đọc là cheap không kéo lên mà mình là cheap gần giọng xuống nhưng kéo dài ra chopping cho nên đọc là thành e không đọc là in không đọc là chopping mà đọc là chopping board board cong lưỡi ha a cheap chopping board Okay, rich rich không đọc là rich e mà đọc là e rich China is rich in culture culture cong lưỡi China is rich in culture China is rich in culture okay good sau khi đọc xong rồi mình ra chuyện là trang kinh đây là cái phần khó nhất và cũng là hay nhất trong tiếng Anh nhé mọi người nhé người ta gọi là trang kinh là về lý thuyết ha khi mà mình nói á, một câu ví dụ cái câu đầu tiên ấy ạ in free time I often get thì trong một cái câu này nó sẽ có những cái cụm nào mà có nghĩa nó nghĩa theo cụm nhé ví dụ in my free time là một cụm có nghĩa I often go shopping là cụm có nghĩa with my friends no. thì nếu mà trong câu khi mà nói để nói hay được ấy thì mình nói mình phải đọc các cái cụm có nghĩa này nó phải liền nhau và mình ghép các cái cụm có nghĩa này với nhau nhé chứ trong tiếng Anh khi mà học ấy nếu mà mình không học học theo các cụm này mà mình đọc theo từ ấy, thì mọi người thử tưởng tượng này một câu này nó có khoảng 20 từ và mình ghép 20 từ với nhau mình đọc thì nó rất là vất vả nhưng ở đây có hai bốn hai bốn năm năm cụm thôi mình ghép năm cụm với nhau nó sẽ dễ dàng hơn nhiều với cả ghép 20 từ với nhau đúng không đó. cho nên là những cái cụm này thì mình phải đọc nó trơn chua đi nó không bị vấp một tí nào nhé sau mình chuyển sang các cái cụm khác thì đọc tiếng Anh nó mới rèn được cái độ nói nhanh được nhiều người nhé chỉ học cái từ in my free time đơn lẻ thôi họ không thuộc cả cụm này Thì lúc nói trong thời gian rảnh của tôi thì người ta nói là in my free time mới bắt đầu dò như vậy thì chậm lắm và không được nó không nó rất lâu để luyện nhưng mà học theo cụm ấy là phải học thuộc cái cụm in my free time này và khi nói trong thời gian dành của tôi in my free time à, in my free time nó không bị vướng vào cái gì ha vậy thì học thuộc và phải học thuộc những cái cụm này ha và trong câu cũng vậy ạ à. thường trong câu ấy nó sẽ có các cái trang này mình phải nhóm với nhau vào mà mình đọc liền không được đọc rời ra ok đây mình sẽ đọc nhé In my free time, I often go shopping with my friends on the weekend at a supermarket. Cái này vẫn dơ một vấn đề. Đó là sau mỗi cái trang này Sau mỗi cái trang này nhá, mình lại nghỉ. Nhưng mình ngắt nó luôn rồi như kiểu nó rời rạc như đọc như robot ấy. Vậy thì bây giờ các bạn phải làm cho mình một cái động tác nữa mà động tác này cũng không quá khó đâu. Đó là các bạn hãy luyến ở cuối luyến và ngân ở mỗi cái trang này nhé hãy tập luyến và ngân ở mỗi cái trang này tức là mình sẽ không dừng bụp một phát đâu là mình sẽ nghỉ bằng cách mình luyến nó ra mình ngân nó ra nhé In my free time, I often go shopping with my friends on the weekend at the supermarket. Để luyến nhé. In my free time, I often go shopping with my friends on the weekend chứ mình không đọc là in my free time I often go shopping with my friend nó bây giờ dạc rồi mình, mình tập luyện ha luyện giọng mình tập luyện và cả cái câu dù dài như thế nào thì mình chỉ đọc một liền một hơi duy nhất chứ không bao giờ được là đang đọc đến nửa chừng hết hơi rồi lại một lại in my free time I often go shopping <laughs> with my friends được không mình phải lấy một cái hơi thật dài đọc hết từ mình luyện bình thường sẽ không có câu dài này đâu nhưng đang tập luyện nên thì phải lấy một hơi thật dài hít sâu vào sau bắt đầu là bắt đầu này nên thả hơi từ từ nhé không được thả hơi quá không, không kịp đến cuối đâu hít vào In my uh, free time, I often go shopping with my friends on the weekend at the supermarket. okay Mình đọc được như vậy vì sao? Bởi vì mình đã cái từ này in my uh, free time mình đã thuộc lòng lâu rồi, lâu lâu rồi, mình đã lặp với nhau rồi cho nên là khi mà mọi người đọc ấy, mọi người phải thuộc những cái cụm này nhá thuộc những cụm này một cách là mình đọc nhiều mình đến nỗi thuộc đấy thôi thì nó mới trôi được nói nó mới nhanh được và nó mới mượt mà được ha Đó, đây là cái kỹ thuật trang kinh là cái kỹ thuật đói thì dễ nhưng mà làm thì khó và phải rất là khổ luyện mọi người muốn giọng hay thì mọi người phải tập trăng nhiều nhà vào ok vậy thì mình sẽ bắt đầu tập, tập trăng ha nhưng mà trước tiên á mình sẽ đọc là từng từ một nhé sau đó mình mới đọc trăng ha ok in my free time I often go shopping with my friends on the weekend at a supermarket. In my free time, I often go shopping with my friends on the weekend at the supermarket. In my free time, I often go shopping with my friends on the weekend at the supermarket. Rồi. Câu này là nó hai câu nhé, nó không phải trăng nữa nhé. Câu này nó là hai câu đấy nhé. Không trăng nó mình ngừng ở đây được nhé. ladies and gentlemen ladies and gentlemen my name is jerry jerry ladies and gentlemen nghỉ đây là nghỉ nhá không phải là trăng nữa nghỉ hẳn luôn đấy, ngắt luôn đấy ladies and gentlemen lên đầu câu lên giữa câu xuống cuối câu my name is Jerry Ladies and gentlemen, my name is Jerry. Bây giờ đầu có trăng này. Có trăng đây nhá. Cả đoạn này trăng hết này. Today, I'm gonna tell you about my boyfriends. My boyfriends. Cái chỗ này bỏ chữ y giúp em ha. Bỏ chữ y giúp mình ha. Bỏ chữ y đi nhá. Cái sai đấy. Has name as ninja mình đọc là e ninja không đọc là ninja nhé nên e ninja đọc từng cụm từng trang một nhưng mà chưa có ngân nhé today I'm gonna tell you about my boyfriend his name is ninja ngân này luyến ngân nhé today I'm gonna tell you about my boyfriend đây là có dấu chấm là dừng nhá his name is ninja tiếp he lives in cho nên là in a, e, in a village in Japan has job chỗ này là bây giờ hiện đang viết là chữ ơ e nhá là dạng nhẹ đó mình sẽ sửa lại thành dạng y dạng mạnh nhá has job as teaching Japanese nhân này này he lives in a village village không đọc là village village in Japan his job as teaching a, uh, teaching Japanese đọc đọc he lives in a He lives in a, he lives in a village in Japan. Ở chỗ này là trang này không hay ha. Các bạn đọc luôn cái này biến biến cái này thành một cái trang nhá. Nối âm luôn này. He lives in a village in Japan. His job is teaching Japanese. He is gentle and cho nên là on and never cheats me he no, đọc vào theo he is gentle and never cheats me he is gentle and never cheats me ngân nhé he is gentle and never cheats me chỗ này không có trang là một câu luôn này we are a perfect match match man and anh match we are complete lưỡi a perfect complete lưỡi match we are a perfect match I usually usually I usually usually feel the e o feel cheerful when being ảnh nhá không đọc being mà là being with đọc là with e không đọc là with him đọc là e him không đọc là him when being with him ừ, hai cái chân này I usually feel cheerful when being with him and không đọc là in mà đọc là e and the future không đợi chờ không đợi nè future trong tương lai I one bằng one two ha Mary John đọc là John A không đọc là O nhé anh nghĩ Because John is more con lưỡi có r con lưỡi charm charm r con lưỡi charming không đọc là charming mà là charming then ninja chỗ này thì có nhiều trắng lắm in the future In the future, I want to marry John because John is more charming than Ninja. Thank you for, for, for, for your listening. Thank you for your listening. Đó. Ah, vậy thì cố gắng trong cái khó đó. Mọi người tập lại. In my free time, I often go shopping with my friends on the weekend at the supermarket. Ladies and gentlemen, my name is Jerry. Today, I'm gonna tell you about my boyfriend. His name is Ninja. He lives in a village in Japan. His job is teaching Japanese. He's gentle and never cheats me. We're a perfect match I usually feel cheerful when being with him. In the future, I want to marry John because John is more charming than Ninja. Thank you for your listening. Đó. À, mọi người mới tập luyện à, sẽ rất khó đấy. Nhưng mà cố gắng ha để mọi người biết được quá, quá trình để luyện giọng hay là nó phải như thế này ha. Cố ha mọi người sẽ record quay lại màn hình sau đó gửi lên cái nhóm Go Santa English up up lên cái nhóm YouTube hoặc là up video trực tiếp lên nhóm Go Santa English Club và tác mình vào Trịnh Đình Tiến để mình chữa cho ha ok good luck